các con hãy quan sát để đo diện tích, người ta dùng đơn vị dm vuông. Ngoài các đơn vị đo diện tích mà các con đã học rồi thì hôm nay chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về đề dm vuông là một trong các đơn vị đo diện tích. đề Dm vuông là một đơn vị đo diện tích của một hình vuông có cạnh dài là một đề dm. Các con nhớ nhé, dm vuông là diện tích của một hình vuông có cạnh dài 1 dm. Dm vuông còn viết tắt là gm và có số 2 ở trên m. Đây là ký hiệu vuông và là đơn vị đo diện tích. Cô đọc lại là viết tắt là gm và có số 2 ở trên chữ m. Đây cũng chính là đơn vị đo diện tích. Các con hãy quan sát hình vẽ của cô nào. Cô có 1 dm vuông. 1 dm vuông đã được biểu diễn bằng một dãy các ô vuông. Và các dãy ô vuông này nó là bao nhiêu ô vuông nhỏ? Và mỗi một ô vuông nhỏ thì các con nhớ là một diện tích của cả cái hình này là 1 dm vuông. Nó được ghép bởi 100 hình vuông nhỏ có diện tích là 1 cm vuông. Đây là cạnh là 1 cm và diện tích của một ô vuông nhỏ này là 1 cm vuông. Một đề cm vuông sẽ có 100 cái ô vuông nhỏ như vậy và cô nói rằng một đề cm vuông sẽ bằng 100 cm vuông. Mỗi một đơn vị đo diện tích đứng liền nhau, trùng gấp kém nhau là 100 lần. Cô nhắc lại 1 dm vuông bằng 100 cm vuông.